Đây là một anh chàng đầy thú vị, có nhiều hoài bão lớn, nghĩ lớn và dám làm lớn. Chào tất cả mọi người, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của Khải Toàn Phong Thủy Xin giới thiệu với các bạn đây là Hà Phạm Anh Hiền, ông chủ của à, Poro Barber Shop người thành công khá là sớm tuy còn khá là trẻ à, từ khi mới khởi nghiệp thì anh ta đi một cái hướng không giống ai có thể là hơi sai một tí xíu sai ở đây là anh ta không có quan tâm đến à, thị trường chỉ quan tâm đến à, chất lượng của nghề và cái xu hướng của giới trẻ vì thế đi theo một cái hướng hoàn toàn rất là khác nên có những cái đối tượng khách hàng cho Foro Barber Shop thật là riêng biệt lá số của anh Hà Phạm Anh Hiền có chữ mùi và chữ Tý. chữ mùi đại diện cho cái người bao dung vị tha còn cái chữ Tý là cái người mật mã đứng đầu rất là ngoan cường cố chấp khó thuyết khó thuyết phục Tý là đại diện cho vua Tý ngọ mão dậu cái mệnh của anh ta là cái mệnh có nhiều hoài bão nghĩ lớn và làm việc lớn đó là hiền <laughs> ok thì hôm nay cũng à, rất là vui à, khi mà được à, lên cái kênh của thầy toàn đúng không thì mình cũng may mắn là mình cũng biết được thầy khải toàn qua một người bạn cũng rất là thân và khi mà thầy xuất hiện thì giống như là là là giống như là kiểu mà là cái dạng mà hai người đã từ quen từ rất là lâu rồi thì cái đó là tiện cái đó làm chắc là một cái cái duyên thôi nhưng mà khi mà hai người ngồi nói chuyện với nhau thì lại cảm thấy là rất là hợp nói chuyện và ngoài cái chuyện là về à, tử vi tướng số hay là như thế nào đó à, bác tự này nọ kia thì à, mình còn à, nói chuyện với anh toàn những cái à, những cái việc về công việc về cuộc sống hay là ngoài công việc ra thì mình cũng có nói chuyện rất là nhiều về cuộc sống thì uh, cũng thấy là hai anh em nói chuyện nhau giống như là người bạn mà kiểu là đã từ quen từ rất là lâu rồi đó giao tình giao à, kiểu gọi là vậy thì uh, thật sự luôn là sau khi uh, nói về một chút về uh, phong thủy thì mình cũng là một người uh, gọi là làm ăn đi ha mình nói là làm ăn đi cho nó nó dân giả cho nó, nó dễ hiểu mọi người thì uh, mình thật sự là mình rất là uh, rất là tin vô những cái uh, gọi là mình không có thấy được À, mình tin vô những cái mà về không mình tin vào những cái mà về phong thủy đó là những cái mà mình thật sự là mình à, rất là thích à, và không phải là không phải đơn, đơn giản chỉ là thích mà nhiều khi là gọi là đam mê luôn á mọi người là đam mê luôn á nghĩa là nghĩa là khi mà mình à, biết được à, thầy toàn thì thật sự là anh đã dạy cho mình à, thêm được nhị giới thỏa được những cái đam mê của mình nữa thì cái đó là cái mà mình rất là thích thú nói thêm một chút nữa thì sau khi mà gặp anh toàn á, thì ảnh đã giúp mình uh, có được những cái mà ví dụ như là ví dụ như là giờ mình nói ờ, đơn giản là ví dụ như cái tiệm đó nó uh, ế đi ha cái tiệm đó nó vắng đi thì sau khi mà coi để mà mình chỉnh sửa lại những cái đó thì tại vì cái cái cái, cái đúng rồi đúng rồi cái concept ban đầu á, thì mình à, không có biết gì về cái đó hết mình không có biết gì về phong thủy hết nhưng mà mình vẫn rất là tin phong thủy từ trước tới giờ thì mình chỉ làm theo ờ, kiểu cảm tính thôi mình chỉ làm theo kiểu ờ, cái concept mà mình dựng ra mình thấy như vậy là đẹp như vậy là chất như vậy là ờ, khách hàng sẽ thoải mái nhưng mà thật sự trên thực tế thì nó không phải vậy cho nên là khi mà gặp thầy toàn á thầy toàn đã có vài cái chỉnh sửa rất là tiểu tiết rất là nhỏ rồi mọi người nhưng mà cái độ hiệu quả thì của nó mang lại thì rất là lớn và mình cái này là mình mình mình gọi là sao ta mình mình nói thật thôi mình mình à, nói những cái gì mà mình à, đã từng trải qua mình chia sẻ cho các bạn thôi chứ sự ra cũng phải là là tân bốc gì à, với thầy khải toàn hết nhưng mà thật sự là đó là cái mà mình cảm thấy trải nghiệm thực tế. cái được đúng rồi cái trải nghiệm thực tế rất là thực tế và mình cảm thấy uh, rất là sướng uh, <laughs> thì uh, <clears throat> mình không biết à, có có rất là nhiều có rất là nhiều à, người à, không có tin và cũng có rất là nhiều người rất là tin nhưng mà không có biết là sẽ à, làm cách nào thôi thì à, nếu mà như vậy thường thì mình cứ thử thôi mình cứ thử à, mình cứ thử coi coi là là ok nếu như mà cái số mình may mắn á, thì mình được gặp à, quý nhân đúng không gọi là quý nhân còn cái số mà mà mà, mà mình à, không may mắn thì mình sẽ à, mình à, sẽ không có tin và mình cũng sẽ không có biết cái cách nào để mà mình thoát khỏi cái đó tại vì nó cũng có hai cái cách của người mà đúng không mình cũng có hai cái cách một là kiểu tâm linh sống theo kiểu hơi hướng tâm linh một chút một còn một hướng khác thì đang sống theo kiểu khoa học à, là một cộng một bằng hai đơn giản là vậy thôi à, và mình thật sự là mình à, mình nghĩ là mình cũng à, rất là rất là vui và cũng rất là may mắn khi mà có được một người bạn giống như ờ, thầy Khải Toàn này cảm ơn Hà Hiền tuy nhiên thì à, phong thủy chỉ là một cái phần tác động đến à, khí trường đến hình ảnh xung quanh của mình làm cho mọi thứ hài hòa à, làm cho mọi thứ theo một cái quỹ đạo chung ví dụ bạn vào một cái ngôi nhà bạn vào một cái shop thì bạn thấy nó nó tự nhiên bài trí theo cái kiểu là không nhìn chướng mắt không quá thoáng thì đó là một cái cảm giác tự nhiên của mỗi người tuy nhiên sau khi bài trí sau khi tư vấn phong thủy xong rồi phần còn lại cái quan trọng nhất vẫn là cái người chủ và những cái người nhân viên ở đó có tích cực thay đổi mọi thứ hay là không đó là cái phần quan trọng phong thủy chỉ thay đổi một phần cái vận trình của nơi đó nhưng mà không thể nào mà thay đổi cái nhân quả có nghĩa là anh này là cái người giúp đỡ mọi người ờ, sau cái thời gian dài thì tự động sau này sẽ gặp được nhiều người may mắn nhiều người giúp đỡ đại đây là cái nhân quả không thể chối cãi cũng hay á nghĩa là nghĩa là nói về uh, vấn đề uh, nhân quả thì uh, cũng cái đó tại vì từ trước giờ mình cũng uh, mình cũng dạy nghề cho uh, mặc dù là mình là một người à, cũng khá là tay ngang thì các bạn cũng có thể biết được là mình qua những cái bộ phim mà mình tham gia đúng không hay là mình à, mình nổi tiếng à, từ bé ở cái thể loại là hip hop đường phố hay là những cái văn hóa đường phố <laughs> đó thì khi mà mình à, đến với cái nghề này cũng vậy nữa thì mình cũng không có quá chú trọng gì về cái à, cái về về đồng tiền đâu mọi người thật sự là là là mình khi mà mình làm cái nghề này mình không có chú trọng về đồng tiền quá nhiều mình à, nghĩa là không phải là không chú trọng luôn nha nghĩa là nó chỉ là không quá nhiều thôi và những cái mà mình làm thì uh, mình cũng uh, rất là thích uh, những cái gì mà mình đang làm và mình cũng uh, khi mà mình uh, uh, mình mà có một cái mình rất là thích đó chính là cái cái cái truyền tải thông điệp cũng giống như là mình à, đào tạo thì nói chung là hiện tại giờ mình cũng đang có một cái academy à, một cái trung tâm dạy học và mình cũng rất là thích à, khi mà mình làm cái việc công việc đó tại vì từ trước giờ mình cũng dạy và mình cũng hỗ trợ cho rất rất rất là nhiều các bạn uh, ở Sài Gòn hay là những người không quen luôn á thì uh, mình cũng giúp đỡ cho mọi người có một cái nghề thì khi mà mọi người biết rồi thì cái nghề tóc mà đúng không nghề tóc uh, cắt tóc thì thực sự là mọi người khi mà mọi người có được cái nghề rồi mọi người sẽ không bao giờ gọi là chết đói được đúng không nghĩa là mình uh, bỏ đâu mình cũng sống được hết bỏ đâu mình ừ, cho dù cắt bao nhiêu tiền thì nó cũng vẫn là cái đồng tiền mà mình kiếm ra được và nó cũng không có quá phải rườm rà nó không cần quá phải phải cần quá nhiều dụng cụ để mà thực hiện những cái điều đó thì cái đó cũng là một cái à, mà mình cảm thấy là rất là vui à, và mình cũng à, hỗ trợ được cho những cái con người như vậy thì thực sự là mình cũng uh, còn cái chuyện mà sau khi mà người ta học được thì uh, người ta làm thế nào thì đó là cái cái 50% họ còn lại của họ tại mình sẽ cho họ 50% trước và 50% còn lại là uh, cái công việc của họ thì cái đó là những cái mà mình muốn xây dựng uh, mình cũng còn rất là nhiều cái hoài bão khác mình cũng còn rất là nhiều cái ý tưởng khác nhưng mà có thể là chắc là sẽ không có bật mí ở đây được uh, nhưng mà mình cũng có tâm sự với lại uh, à, thầy Khải Toàn rất là nhiều rất là nhiều lần về vấn đề đó và hy vọng là à, sắp tới mình cũng sẽ ờ, gặt hái được một chút may mắn từ những cái việc đó để cho những cái công việc đó nó sẽ à, à, trôi à, chứ mình không có đơn giản là à, về cái việc thiện nguyện nha về cái việc thiện nguyện thì có rất là nhiều cách à, để mà mình thiện nguyện mình cũng à, mình cũng biết được là rất là nhiều cách ví dụ như là có thể đi phát cơm hay có thể à, đóng góp một cái một cái gì đó vô những cái đội à, đúng rồi công việc làm cho nhiều người đó thì à, mình lại làm một cái kiểu khác đó mình lại muốn uh, lúc nào cũng vậy làm cái gì cũng vậy mình luôn uh, ví dụ như người ta sẽ đi ở một cái hướng là một cái lối là về uh, hướng A đi nhưng mà thật sự là mình lúc nào mình cũng muốn đi về một cái hướng khác một cái hướng B mà do chính mình tạo ra thì cái đó cũng là một cái cách để mà các bạn uh, uh, thoát ra được khỏi và làm cho nhiều người nhìn nhận các bạn ở một cái khía cạnh khác hơn chứ uh, nó sẽ không có và chắc chắn như vậy thì nó sẽ tránh được cái việc là thị trường hóa uh, ai cũng giống ai thì uh, thì rất là khó trong cái việc các bạn kinh doanh hay là về cái việc uh, thiện nguyện cũng giống vậy thì ai cũng có thể phát cơm ai cũng có thể bỏ tiền ra ai cũng có thể uh, uh, làm những cái công việc mà rất là nhiều người làm nhưng mà mình thì mình lại uh, suy nghĩ uh, mình lại dắt óc mình suy nghĩ là ok nếu mà như vậy thì nó thường quá liệu nó sẽ uh, kéo dài được bao lâu ví dụ vậy thì ờ, mình lại có một cái hướng nghĩ khác để mà mình xây dựng cái việc thiện nguyện của mình mà nó à, sắc hơn à, nó sâu sắc hơn nó, nó không phải đơn giản nó chỉ ờ, trên cái phương diện đơn vị là tiền hay là gạo thôi. đó nó chỉ vậy thôi à, đó là cái suy nghĩ riêng và cái ý kiến riêng của mình về cái à, cái tâm nguyện của mình <laughs> về à, thì toàn cũng giống như là về cái cuộc sống của mình thì à, ở đây mình cũng chỉ có thể ờ, chia sẻ cho các bạn như vậy và cũng hy vọng là các bạn cũng sẽ à, giống như mình à, các bạn luôn luôn tìm cái à, một cái lối riêng một cái cái này là mình không phải là mình quảng cáo seven up nha nhưng mà hãy hãy tìm cho mình một cái cái lối riêng của mình cho cái bản thân của mình phải có một cái suy nghĩ riêng có thể là ban đầu nó sẽ rất là khó khăn có thể là ban đầu nó sẽ rất là chật vật và ban đầu nó cũng sẽ uh, rất là sai nhưng mà thật sự là các bạn phải sai uh, rất là nhiều thì các bạn mới biết được là cái nào là đúng đó thì uh, cái đó là cái châm ngôn của mình vậy thôi và những cái gì mà mình làm đến hiện tại thì thực sự là uh, cũng có rất là nhiều người đã uh, rất là thích những cái mà mình làm uh, những cái mà mình xây dựng lên uh, có thể là nó không có lớn có thể là nó không quá ảnh hưởng à, nó không có tầm ảnh hưởng nhưng mà mình nghĩ là cái việc đó nó chỉ còn là thời gian thôi cảm ơn à, ý của à, anh Hà Hiền thì à, hãy làm điều mình thích hãy à, tìm lý do mỗi sáng để thức dậy rời khỏi giường và làm cái điều đó rồi các bạn hãy nhớ theo dõi kênh uh, YouTube và fanpage Foro Shop. Cảm ơn chào các bạn và nhớ subscribe cho kênh Khải Toàn. <laughs> Đây là một trong những chi nhánh của Foro Barber Shop. Ngôi nhà này xây trong vận 7 trước năm 2004. Trước khi tôi xem phong thủy nơi này thì bên phải là nơi đang đặt quầy lễ tân. Tôi đã khuyến nghị gia chủ dời quầy lễ tân về phía bên trái, nơi có khí trường tốt hơn. Thủy được xem là tài, đặt thủy đúng nơi kích tài lộc cho một căn nhà. Thủy nên để thấp không nên để cao. Những phương vị cần thủy tức là nước sạch chuyển động. Nếu không có thời gian chăm sóc hồ cá, hồ thủy sinh thì các bạn có thể dùng thác phong thủy hoặc là tranh củ ngư. Trước đây vị trí sau cầu thang là một nhà kho. Tại nơi này có khí tốt nên tôi khuyến nghị gia chủ mở rộng phòng phía sau đặt được thêm hai ghế hớt tóc